Xin chào cả nhà, chúc cả nhà một tuần mới làm việc vui vẻ nha Hôm nay Nguyên Quốc xin gửi tới cả nhà một món ăn mới Đó là một món ăn đặc trưng của nước Pháp Nước Pháp đó là món lê hàm rượu vang nhưng mà là theo cái Việt Nam là lê hàm rượu nho nha các bạn Các bạn cùng theo dõi nha Về nguyên liệu ta sẽ có là một cái cam sẽ cắt một giỏ Mình để cắt ruột trong luôn để mình lấy cái phần ruột á Mình nấu chung với rượu luôn Mình nấu chung với lê nha các bạn và ta có rượu nho là 4 đến 500 ml nha các bạn lê thì mình lấy ba trái nha phải là lê Mỹ nha tại vì trên thị trường nó có lê Trung Quốc nữa các bạn thì rất là bở không ngon và đường mình có 20 gram nha rồi à, hoa hồi thì mình sẽ cho 5 5 gram quế thì khoảng 10 gram nha các bạn vì do là đường mình à, nấu bằng rượu nho nó ngọt sẵn nên mình sẽ giảm đường xuống khoảng có 10 đến 20 gram thôi nha yeah thì đầu tiên mình sẽ gọt vỏ trước mình sẽ gọt lê thì các bạn uh, gọt lê mình dùng cái loại mà lưỡi bào á mình bào từ trên bào xuống thì nó sẽ đẹp hơn cái lê sẽ đều và đẹp nó thon không có bị thô như các bạn các bạn cứ bào nhẹ nhàng thôi quan trọng là lê đẹp thì lúc mình lên trang trí á, nó sẽ đẹp thôi tại vì à, đồ tây thì ngoài việc ăn ăn ngon thì ta còn thưởng thức cái, cái nhìn rất là quan trọng nữa và thẩm mỹ các bạn chứ bây giờ mà mình chưa ăn mình nhìn thấy ngon thì đã hết được cái uh, cái thị giác mình rồi nên ờ, được người Âu rất là quan trọng cái phần mà thị giác mình nhìn là rất là đẹp thì tạo cái cái niềm thích ăn rất là ngon rồi các bạn cứ ờ, bào ba trái như vậy luôn nha và đây là hình quả sau khi gọt hết ba trái đó các bạn xem đẹp không nha à, lê cũng như bom thôi mình khoan nhân ngâm nước cho nó thành phong bì đen các bạn rồi tiếp theo thì mình sẽ xử lý phần lê thì mình sẽ dùng uh, dao mình sẽ cắt bỏ phần đầu đi sau đó thì các bạn có thể dùng muỗng hoặc đĩa nếu bạn nào có cái dụng cụ mút mút trứng cây mút tròn thì sẽ nạo cái phần ruột trong luôn thì mình phải làm vậy chi để khi mình cắt nghe nó không có bị bể chứ nếu các bạn cắt trước rồi sau đó nạo thì sẽ không có đẹp mà sắp dễ dễ bể nữa nha các bạn thì à, muỗng các bạn cứ nạo từ từ thôi nạo từng phần phần khi nào à, tới cái phần ruột á mình lấy hết ruột ra là ok là các bạn các bạn lưu ý là mình giữ cái cuốn nha bạn cuốn để tạo hình rất là đẹp đó giống như các bạn hay là mua đồ cúng thì cũng phải giữ cuốn vậy đó vì cái cuốn sẽ giữ được cái trái còn tươi mới nhìn hình dáng rất là đẹp nữa Rồi, tiếp theo thì mình nạo à, xong thì mình chỉ lấy việc lấy uh, à, dao cắt thôi các bạn ơi cắt đôi đây các bạn rồi đó còn nếu bạn muốn đẹp thì cắt canh cái phần mà cuốn á cắt chẻ anh đôi cuốn luôn thì, thì sẽ đẹp hơn nữa khi mà cắt xong thì các bạn cũng nhớ ngâm nước cho các bạn đó từ ba trái ban đầu mình sẽ luộc uh, 6 miếng nha cắt đôi là 6 miếng thì tiếp theo về cam thì ta cũng sẽ uh, cắt nhỏ cam các thì các bạn cũng nhớ cắt hai đầu trên và đầu dưới luôn sau đó thì mình cắt giống như cắt bữa vậy đó cắt thì à, dọc theo cái phần miếng cam để sau đó để mình sẽ lấy uh, uh, phần thịt bên trong á thì cái cam với bưởi nó sẽ có các phần thớ từng thớ thịt đó thì mình lấy dao mình cắt từng thiền từng thớ từng thớ để mình lấy cái phần thịt ra để mình trang trí và decor đi các bạn để sẽ rất là đẹp nữa thì bạn đặt khéo tay các thì, thì tròn càng tròn thì ra hình càng đẹp hơn các bạn ơi đó bây giờ mình sẽ dùng dao mình à, khứa từng muối muối muối cam mình lấy ra như vậy đó, mình khứa từng muối muối vậy đó lát mình lấy ra mình trang trí mình decor đó, bên tay đã ăn quý tộc vậy các bạn nó không như mình mình thì à, cầm nguyên trái cắt đôi cắt làm bốn làm năm mình ăn nè nó cắt từng miếng ra ăn quý tộc gì đó vậy nó mới đẹp được mình cũng học hỏi xem như thế nào nha các bạn Rồi, tiếp theo mình sẽ bắt đầu nấu uh, phần uh, ờ, đậu vang đậu nho chung với uh, lê, cam và quế và hồ nha các bạn. Rồi, mình sẽ cho rượu vào nồi trước. Thì rượu nho nó nó sẽ ngọt hơn, thơm hơn rượu vang của mình. Rượu vang thì nó sẽ có mùi hơi gắt và nhưng mà được cái độ vang nó có một nhược điểm là độ vang nó rất là lên màu rất là đẹp nên bạn đừng cân nhắc nha độ vang thì màu đẹp hơn còn độ nho thì ngọt và thơm vị nho hơn đó nếu hai vị Việt Nam thì chắc hay nghĩ thì mình nghĩ đồ nho có vẻ ổn hơn đó thì nó hợp hơn vị Việt Nam mình hơn còn đồ vang thì màu đẹp thiệt nhưng mà nó sẽ hơi gắt các cái mùi ờ, nắng nắng hiện nhẫn đó bạn mùi rượu á thì mình sẽ cho lê vào những cái bàn Dạ, sau đó mình sẽ cho quế và hồi vào luôn cuối cùng thì mình cho thêm cái ờ, phần cam phần cam mình đã ờ, cắt cái hết cái muối rồi còn phần luộc mình sẽ cho vào mình nấu chung để tạo mùi thơm các bạn thì mình sẽ nấu ờ, cho nó săn lại nấu thì tùy theo nhiệt độ để mà à, mỗi thứ bạn nấu khoảng tầm à, từ 5 tới 10 phút á, là sẽ xong cái phần mà phần quế phần hồi mình sẽ lấy đây trước sau đó thì 5 phút sau thì mình sẽ lấy phần lê ra đó, à, phần à, cái phần uh, cục cam mình lấy ra luôn đó thì cái phần nước cốt mình sẽ nấu là khi nào săn lại hẳn sệt sệt là ok thì sẽ chia ra ba công đoạn nha các bạn xài nếu nước bắt đầu sôi đó các bạn ơi mình cho thêm uh, cho thêm chút đường cho nó thêm độ ngọt tí xíu nha các bạn không thì các bạn hãy hỏi cho cũng được rượu nho thì nó có vẻ ngọt hơn là rượu vang gì hay bị dịu đó nên uh, mình hãy không cho đường cũng được cho đường chút xíu thì cũng không sao đó. nó cũng là một và cách để làm sạch cái phần nước lại đường tăng độ sạch hơn rồi tiếp theo đó mình sẽ ờ, tu chút xíu nha rồi năm đến 1 phút sau là bắt đầu nước nó sạch lại bắt đầu mình sẽ lấy quế với hồ ra nha các bạn vì hai bình này nó tạo mùi rất là nặng nên mình để lâu nó sẽ cái mùi nó sẽ hơi bị gắt hay khó chịu nên các bạn nhớ lấy ra nha mình bỏ bao nhiêu cánh hồi bao nhiêu miếng quế thì các bạn nhớ lấy ra cho đủ nha thiếu một miếng thì lát hồi nó là cái mùi rất là nặng như vậy à, các bạn cứ mở lửa lớn cho nó mau uh, gia vị nó thấm và nó, nó mau sôi hơn đó bây giờ bạn nào mà nấu bảo đảm nó sẽ rất là và là với cái mùi rất là thơm luôn đó bốc mùi rất là thơm cái mùi uh, lê mùi cam hòa cùng mùi rượu nho hòa cùng quế hồi trời ơi thơm lắm luôn các bạn ơi rồi tiếp theo năm bốn sau bốn sau mình đã tu nhanh thì à, lê đã bắt đầu đã hết chất rồi bắt đầu đã đổi màu nhưng mà chưa đủ độ màu đâu lát mình sẽ bóng là lấy là trước đi không nó sẽ bị bở đó các bạn mình sẽ nhậm màu sau khi mà nó sạch nước lại đó thì mình sẽ à, nấu sau đó sệt riêu vô thì cái màu rất là đẹp nhưng mà mình nói trước thì màu này màu rượu nho nên nó, nó nhắn sẽ không bằng màu rượu vang nha các bạn ơi màu rượu vang nó lên màu đỏ rất là đẹp luôn nhưng mà được cái ờ, cái cái món này á, rất là ngọt và rất là thơm kiểu rượu nho đó rất là ngon rồi mình sẽ lấy uh, lê với uh, ờ, can luôn bây giờ mình sẽ lấy cái phần sợi này mình đổ ra chảo để mình riêu riêu cho nó khi nó sợi lại nha các bạn rồi mình bắt đầu đổ lá chảo đây cũng mở lửa vừa vừa để cho nó riêu riêu nước lại các bạn bạn nhớ canh nha nếu mà quá uh, gố nó sẽ khô nó sạch lại lúc đó thì hơi căng này vì không đủ nướng nữa <laughs> nên các bạn nhớ canh mà mắt cũng được thấy sạch sạch nướng lại là ok đó bắt đầu sạch lại các bạn thấy thấy, thấy rõ chưa sau khi 50 phút sau tổng cộng là gần 20 đến 30 phút các bạn tổng cộng là ba lần nữa rồi vâng, bây giờ mình sẽ đổ lê vào lại để cho nó dặm màu cái à, cái màu đỏ của cái rượu đó các bạn thấy giờ nó sạch lại giống như là siro rồi đó rất là thơm rất là ngọt luôn ngon lắm các bạn ơi các bạn thử làm một lần đi nha nhớ là dùng lê nha còn mấy loại khác thì mình không có chắc là được không nha mình không biết à, mình ra gãy táo cũng có thể được nhưng mà không biết nó sẽ bị bể không nấu nóng sợ nó sẽ bể chứ đó. đó nó sạch lại các bạn thấy lên màu rất là đẹp luôn còn cái phần uh, cam thì mình không có dùng nha các bạn chỉ lấy cái phần à, nước thôi nước cam thôi thì món này à, mình sẽ ăn chung với cái muối cam mà các ban đầu và ăn chung với phần kem đó kem nó là lạnh cộng này nó sẽ hơi gọi là ấm ấm á hai cái ăn chung nhau rất là ngon các bạn có thể để lạnh món này cũng được tại vì món này là món ăn tráng miệng đó các bạn nếu bạn nào à, à, thích cái cây thì có thể mua thêm như lưới như hoàng kim gì đó ăn chung với phần dâu hay là cái vùng tử cũng rất là ngon đó nó bắt đầu lên màu nó phải thấy không mặc dù không đẹp bằng rượu vang nếu mình nấu rượu vang là đẹp hơn nhưng mà được cái ăn rất là ngon tại vì nó ngọt hơn rượu vang nhiều không gắt hơn rượu vang nữa có điều đẹp thì không bằng thôi các bạn ơi đó. Ờ. rồi mình chuẩn bị lên đĩa nha xin mời cả nhà nha chuẩn bị nha món lê hầm với phần rượu rất là thơm ăn kèm với kem vani hoặc kem dừa cùng trái cây chua chua và ngọt như là cam này các bạn dưa này các bạn nho dâu cũng được nha món này là món trắng miệng nên để à, sau một bữa ăn chính đó mình sẽ dùng món này rất là tốt nha các bạn rượu sẽ à, tiêu ờ, hóa thức ăn rất là hay cho tiêu hệ tiêu hóa nè rồi đồ chua nè giải uh, món tanh hồ mé rớt rồi rớt rồi đây mình chỉ à, coi lại với các bạn nha đó thì à, lê này các bạn hầm xong á, nấu xong á, thì có thể dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ nhỏ nha các bạn đó miếng nhỏ các bạn làm thế này hay các hình ờ, hình chữ S hình chữ gì nó cũng được nó sẽ ra tạo cái khoanh cái hướng là đẹp đó, mà nhìn kỹ kỹ trong á, mặc dù ở ngoài cái vỏ những cái màu đỏ nhưng mà trong ruột nó vẫn không có màu đỏ các bạn vẫn vẫn còn những màu đẹp đó, những cái là đỏ ngoài thôi đó. rưới thêm một nước sốt và ờ, mình hầm xong còn nước sốt dư mình rưới lên ăn chung ăn chung rất là ngon các bạn nhớ ăn điện nha tại vì có kem đó nó tan nhanh lắm các bạn ơi rồi mình đã khó khăn gì thì cứ nhắn mình nha chúc các bạn thành công nha đó hẹn gặp mọi người ở những clip sau nha các bạn đến đến đến